Chân tướng thật sự này được các nhà khoa học lượng tử hiện thời phát hiện. Họ bảo cho chúng ta biết Chúng ta đối với địa cầu sanh khởi tính tâm khôn sánh Chúng ta có thể cứu vớt địa cầu Cứu vớt bằng cách nào? Quý vị chuyển biến tâm thái Địa cầu sẽ chuyển biến Hiện thời trên địa cầu có lắm bệnh tật như thế Là do tâm thái của chúng ta không bình thường Trái nghịch tánh đức Cũng là như người Trung Quốc đã nói Người Trung Quốc gọi tánh đức là hiếu để trung tính Quý vị bất hiếu, bất để, bất trung, bất tính Chẳng có lễ nghĩa liêm sĩ Vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sĩ Nhân ái hòa bình cũng không có cho nên địa cầu nảy sanh vấn đề Nếu chúng ta đổi lại 12 chữ ấy thấy đều làm được Trên địa cầu này sẽ chẳng có tai nạn gì Thật đấy chẳng giả tí nào Thân thể chúng ta có bệnh Quý vị thấy thầy Lan Bành Hâm nói bệnh do đâu mà có Quý vị trái nghịch nhân nghĩa lệ trí tính Bất nhân bất nghĩa Vô lễ vô tính cho nên ngũ tạng lục phủ có bệnh Nếu quý vị giác ngộ Buông xuống những thứ trái nghịch tự tánh Nâng cao tánh đức Tức là ngũ thường Nhân nghĩa lệ trí tính Quý vị thật sự có thể làm được Những tế bào bị bệnh bên trong thân thể Sẽ khôi phục bình thường rất nhanh chóng Khôi phục bình thường là khỏe mạnh có cần dùng đến thuốc men hay không? Không cần Chính mình có thể tự điều trị Chuyện này là thật Chẳng phải giả Quý vị thấy hiện thời có nhiều người bị ung thư Bệnh viện bó tay Hết cách Tuyên bố người bệnh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng Nhưng người ấy gặp văn hóa truyền thống Hiểu đạo lý này điều chỉnh tâm thái sau ba tháng bạn lành bệnh kiểm tra lại chẳng còn nữa kỳ tích phát sinh chẳng kỳ quái một tí nào kỳ tích ở chỗ nào là đạo lý gì hết thầy các pháp sanh từ tâm tưởng tâm tưởng thuần chánh sẽ khỏe mạnh trường thọ tất cả bệnh tật sẽ khôi phục bình thường chẳng phải là mê tín cổ nhân bảo chúng ta như vậy mà trong kinh điển đức phật cũng dạy chúng ta như vậy rất khó có chúng ta rất cảm kích cận đại các khoa học gia ngành lượng tử cũng nói như vậy Điểm mấu chốt là quý vị có thể tin tưởng hay không à, Tính di đạo nguyên công đức mẫu Mấu chốt ở chữ tính này Chân tính chẳng hoài nghi một tí nào sẽ khôi phục à, Các tế bào bị bệnh sẽ khôi phục bình thường à, Vì sao? Do hết thảy các pháp sanh từ ý niệm